Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. À, hôm nay mình à, có nhận được cái à, TV Asanjo à, nó không lên đèn nhé. À, để mình cắm điện cho mọi người xem. Rồi, mà hiện tại đang bật công tắc nha, Mình tắt mở nè. Rồi, đang mở à, nó không có lên à, đèn nó không có báo gì cả đây à, đây là cái mã hiệu của cái tivi Asanjo hầu như là không lên đèn nha à, cái hiện trạng này nó cũng giống như bị mất nguồn hay gì đó ờ, mình à, để mình à, tháo ra mình mới biết được à, đây mình lật xuống nè à, mọi người thấy không chưa bung tem luôn à, mình là người là bung tem đầu tiên luôn á à, mình sẽ tháo những cái con ốc nó ra ha Rồi, khi mình tháo ra thì nó được như thế này. Ờ, bo này nó không có tê cơm nha. Không ờ, khiển nó thấy nó nám nám mà. đây là cái con IC à, tiếng nha mọi người còn đây là cái con diode Rồi, trước khi làm thì mình cũng xin nói sơ một tí ha. À, điện 220 nè. À, ở đây là điện 220 nè. Nó sẽ đi qua tụ cuộn lọc nhiễu à, xong rồi nó sẽ đưa qua cầu diode nắng xong đưa vào tụ à, lọc 450V để lấy ra cái nguồn đầu là 300V à, còn đây là cái con à, MOSFET nó cũng như là mỗi công tắc đóng mở dao động sung à, đặng tạo nhịp liên tục à, mới đủ à, cung cấp về cho cái à, cái biến áp à, hoạt động với tần số cao ha à, mọi người à, thấy cái biến áp nó cũng giống như bao nhiêu cái biến áp khác thôi không có khác gì cả à, phải cần cái à, cái xung cao à, thì à, phải đưa qua cái con MOSFET đặng cho nó đóng mở liên tục chứ còn nếu mà không thì nó sẽ không đóng mở được à, để mình tháo cái cái bo này ra mình tháo cái miếng chặn ra nữa đó, thì à, đây là những cái con à, con diode à, nó nằm ở cái phần sơ cấp ra ha rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra à, xem cây có con nào chết hay không rồi mình đo nha à, đầu âm đầu dương ừ, không lên nè à, cái que mình là que đỏ là dương đó lên nè ok à, âm ở sau đuôi rồi lên nè lên luôn nè à con này có vấn đề rồi đó mọi người thì mình à, sửa thì mình kiểm tra những cái đơn giản nhất à, trước chứ mình đè những cái mà phức tạp quá thì nó cũng không được đó, thì bây giờ là thấy nó lên hai chiều à, thông mạch luôn là không có miếng trở kháng nữa là chắc chắn là chắc có chú nào đai hay gì ở đây nè rồi để mình tháo cái à, cái con nó ra ha để mình đi kiếm cái miếng ờ, cái dít hay gì cái ở ờ, khoan đã để mình kiểm tra nguồn trước cái đi xem coi có nguồn ra không coi coi có nguồn chỗ nào ra hay không để nó ờ, làm rồi nó lu bu à, không lên không có miếng nguồn nào hết chắc nó chậm nó bị ờ, chập rồi nó đóng luôn nè cái tình trạng này ờ, cái khả năng mà chết MOSFET cũng có nha à, đo 300V nè ok à, điện vào à, đây mình mọi người nhìn đồng hồ nè à, mình đo được 300V ha có 300V thì khả năng chết mất phép ít còn đây là cái con diode nè rồi mình sẽ kiểm tra nó xem có nguồn nội ra hay không à, con này không có luôn nè không có nè rồi tính đo hai chú này cái chú này có ra nhích được chút nào không rồi im re luôn nha nó bị chập rồi nó bị à, hai con này nó chập nè rồi nó nuốt nguồn luôn rồi nó nó đóng nó không cho chạy đo lại tụ lọc nha rồi 300V nè kiếm cái bóng đèn cái này phải ờ, xả cho nó kỹ mọi người để chết mốt phết uổng lắm à, con mốt phết này nó nhạy lắm mình chỉ cần sơ hở mình chấm que hay gì cái là nó nổ liền à, tụ nó tích 300V là hai chân chặt nó nổ cho đừng chết con này à, con đó là con mốt phết đó nha à, phải tháo cái dĩ này ra mới được dĩ à, cách điện rồi mọi người bóp ở trên đầu trước đi rồi à, hả xuống dưới lấy còn con nữa mình bóp ở trước ở đằng trước này trước rồi mình cho nó hở ra nó đẩy sát vô rồi mình móc ở dưới là nó ra rồi xong nha sẽ lật lên rồi mình sẽ vẽ hai cái cái chân này cho mọi người dễ nhìn đó là hai cái con diode à, nắng nguồn bình thứ cấp rồi, mình sẽ hút hai chân thôi à, hút cái chân này dưới chân này là được rồi rồi mình dở lên xem con nào chết nếu mà chết thì mình hút hai chân còn nếu không chết thì mình vậy mình kiểm tra được rồi ừ, cái này à, con diode này nó cũng hơi to đó à, cái mũi hàng mà nhỏ nhỏ à, hút nó cũng hơi bị đuối á. với à, lúc này trời nắng lắm mọi người mình cũng để quạt quạt nó hiu hiu hiu đó là nó ờ, cũng giảm cái độ nóng đi mà tắt cái là không được nóng lắm rồi mình mở ra trống trống rồi đi rồi mình sẽ lấy cái đồ mình nại nó lên à, mình đi kiếm cái cây cái gì cái nại nó mình sẽ lấy cái vít mình nại nó lên ha chứ hút nó hết cho nó hơi bị chua bên kia chứ lộn rồi bên đây bên đây rồi hai con rồi mình sẽ đo rồi mình mở ra xem cây à, mấy con chết một con chết hai con chết lên không lên à, lên lên lên luôn à, thông mạch luôn rồi mọi người chắc em này đai rồi rồi mọi người nhìn đồng hồ nha lên rồi con đó chết rồi đó đến tới đâu con này à, không lên nè lên tốt nha con này tốt chỉ chết con này thôi mình sẽ kiếm con khác à, thay nó hút ờ, hút cho nó trống trống ờ, bỏ vô cho nó dễ mình lấy ra xong rồi mình hút luôn nha nóng quá ừ, hy vọng là nó sẽ tha hư con này thôi cho nó khỏe đo lại nghe à, chính xác kiếm chú khác <clears throat> đó đó có 30V nha mọi người đó có 30V ra rồi đó rồi đó hai ờ, hai chiếc này cũng ra luôn nè là do cái con đó nó bị chạm à, bị chập rồi nó sẽ bị đóng luôn nó đóng nó không cho nguồn ra nó bảo vệ nha nguồn đây nó ra nguồn đây nó đã ra rồi thì loại bỏ được cái con này nó không có bị hư thì đóng thì cái con mốt này à, à, khi mà bị chậm thì cũng mất xem lại xem lại hai cái con này à, lấy cái con này rồi ở đây à, có à, hai cái con đúng chính nhau con chết còn cái con mình mới lấy ở đây 30V sẽ lấy đồng lấy bom nguồn âm ly luôn này nói tới 35V thì mình nói là chuẩn luôn rồi đó đó mình lấy ở đây nè mình lấy cái con nó ra để tốn thời gian mọi người ờ, mình cắt bớt nguồn ga lại có khả năng là xài được rồi đó mời à, mọi người lấy cái chân cũ của nó mọi người à, gắn ở dưới đi à, rồi cái mình lấy cái con ngắn này mình hàng lại chứ để cái chân dài nó nó nó, nó không đủ dài để mà nó nói thì mình lấy cái chân à, con hư đó mình gắn lại rồi mình hàng chì vô lấy cái con ngắn là được rồi à, có con mới thì gắn vô tốt còn không có con mới thì mình tận dụng những cái con cũ cũng được Ờ, thì ờ, con ờ, đó nó 40V thì con này nó có 30V thì thoải mái rồi đâu có sợ thiếu gì đâu còn không thì mọi người kiếm cho nó đúng trị số thì ở đây mình cũng chia sẻ với mọi người là những cái ban bệnh mình đã qua chứ mình cũng cùi bắp lắm à, những cái băng bệnh mà mình đã từng làm thì mình làm xong được rồi á, thì mình sẽ chia sẻ lại với mọi người với mình thì nói thiệt ra thì mình cũng không có hay dở lắm cùi bắp rồi mình sẽ chấm lại cho nó kỳ kỹ một tí nha để nó nóng lên rồi cái nó chảy chứ bỏ con này mình nghĩ là chắc cũng xài được đó chấm bên đây lại cái nữa đừng làm đừng khó không lên nha mình đo nguội lên à, điện nó còn bây giờ nó lên hơi bị cao tí tích nhẹ rồi mình sẽ cắm điện nha cắm điện đo thử coi mình để thang 50 nha để máy quay nó hơi bướng làm cũng hơi nhát nhát tay à, mình mọi người nhìn đồng hồ nè người nhìn đồng hồ nha đây 30V nha Rồi, mình rút chui Rồi, mình xả tụ cho nó chắc biết rằng là nó không có ờ, tích điện đấy nhưng mà của mình cũng xả nữa mình quen rồi cấm điện cái là phải xả rồi ở đây mình à, thấy hai cái cái cái cái con này nè nó đi chung à, mạch với nhau thôi chứ nó không có đi riêng nha à, thì à, mình sẽ đo cho mọi người xem ở đây nè có chân này và chân này nó thông với nhau nè không lên ta nè mình đo nè nè thấy không mọi người lên nè nó thông với nhau đó hai chân nó thông với nhau mọi người nhìn đồng hồ rồi thông nhau hai chân bên đây rồi nó thông thông với nhau luôn nè thấy không vậy thì hai con này á nó nó ghép lại song song với nhau ừ. nó nhằm cái mục đích á, là nó tăng lên cái ampe cho nó cao lên nhà cái độ tuổi thọ của nó xài được lâu còn cái con này mình không thay luôn vẫn được nhưng mà cái thời gian xài thì có lâu hay không thì mình không biết được tại vì nhà thiết kế người ta ra là đã hai con ghép chung rồi rồi bây giờ mình sẽ dẹp nha dẹp hết mình cắm thử điện lên thì có nó có lên hay không nha rồi giấc này mình sẽ à, cắm à, dây à, led vô à, hay là kêu là led nền á để, để mình gắn lại rồi lo để sao cũng được hơi căng căng này chiết lại à, hai con ốc đi làm cho nó chắc chứ để nó à, kéo tới kéo lui cái nó chập dưới nó giật là cái thứ nhất cái thứ hai nó nổ nó sinh ra bệnh tùm lum nữa là chết luôn chậm chậm chút mà cho nó chắc siết à, lại hai con thôi ừ, rồi ngày mình siết đã xong rồi bây giờ mình sẽ cấm điện nha cắm điện thử cái nó lên không à, đèn báo có nha mọi người <coughs> rồi mình sẽ bấm ờ, mở nguồn nha bấm mở nguồn rồi ờ, khiển nó nhận luôn rồi đó rồi đèn lên rồi đó mọi người thấy nó nhá nhá không rồi mình mở đó đây vậy là nó chỉ bị chết như vậy thôi rồi, vậy là ok. À, vậy là nó chỉ hư như thế thôi. Rồi, cũng xin à, ở đây cũng mình cũng xin à, cảm ơn tất cả mọi người à, đã đăng ký à, cái kênh ủng hộ mình à, bấy lâu nay. Thì mình hy vọng là mọi người sẽ à, góp ý à, góp ý cho mình để mình làm những cái video nó ờ, tốt hơn à, mình sẽ cắm lần lần nữa nha đây đèn lên mình sẽ mở nguồn lại rồi khiển chạy rồi màn hình đã lên như vậy là nó chỉ hư như vậy thôi vậy mình xin kết thúc video đây xin cảm ơn tất cả mọi người à, đã xem video của mình xin chào